Chào anh Hoan à, và chào tất cả các à, anh chị em đã học trong lớp buổi sáng hôm nay ừ, thì ờ, hôm nay Tâm à, đã được học xong cái lớp chia sẻ của anh Hoan ờ, và có một vài cái cảm nhận như thế này ừ, đầu tiên là từ trước đến giờ thì à, bản thân Tâm là một người làm bất động sản thì Tâm cũng đã từng ờ, nghe qua đã từng tham gia các lớp đào tạo về YouTube cũng như là cách làm video chỉnh sửa video qua các cái phần mềm à, tuy nhiên là à, với với là một người không có rành về công nghệ cũng như là có mang trong mình một nỗi sợ là cái việc chỉnh sửa video nó rất là phức tạp à, và mình à, cái tâm lý mình cứ phải muốn là nó cầu toàn à, phải là một video thành phẩm phải chỉnh chu phải đưa ra khách hàng là à, gọi là hình tráng để cho giới thiệu đến các sản phẩm về bất động sản cho khách hàng một cách là uh, sao nhìn cho đẹp nhất ừ, thì với cái suy nghĩ đó đã làm cho tâm tốn rất là nhiều thời gian khi mình học và cũng như mình thực tập một cái video thực tế thì khi mà làm như vậy thì thường tâm mất khoảng 1 đến 2 đêm tâm mới chỉnh sửa được một cái video và làm cho mình nản mình không có dám làm nữa tại vì sẽ không có nhiều thời gian và không có đủ sức khỏe để ngồi thức đêm để làm nên đã bỏ ngang và ờ, trước giờ thì học YouTube thì chỉ biết là ờ, làm video để bán hàng thôi chứ Tâm cũng không có biết đến là tới có tới 6 nguồn thu nhập thông qua một cái YouTube như vậy, một cái video như vậy. Ờ, nên hôm nay là thông qua cái buổi học của anh Hoan thì cũng đã mở mang thêm những cái cái tầm nhìn như vậy, những cái kiến thức như vậy để có thể uh, Ờ, trong đầu là nghĩ là à mình nên làm cái gì đó để có thể có những cái nguồn ờ, thu nhập thụ động mà nó lại liên quan đến cái công việc của mình đang làm thì uh, những cái chia sẻ của anh Hoan uh, khá là dễ hiểu uh, gần gũi uh, khác với lại một số trang hoặc là một số uh, một số cái kiến thức mà Tâm đã từng uh, được học ừ, tuy nhiên cũng chỉ học thôi và thấy khó quá không có làm um, hy vọng là trong thời gian tới thì khi mà có được một cái mindset là hoàn thành hơn hoàn hảo ờ, mặc dù cái câu đó tâm cũng nói với các bạn của tâm ấy, nhưng mà nhưng mà bản thân mình thì vì ờ, cũng thời gian thì cũng eo hẹp á nên là không không có dám ngồi lại để mà làm nữa thì uh, sắp tới đây khi mà mình xác định rằng là cái việc ừ, chia sẻ cũng như tìm kiếm khách hàng của mình uh, nó cần đến cái video Ờ, thay vì là tâm viết các cái bài viết ở trên ờ, Facebook hoặc là trên web thì ờ, làm video có vẻ như là là là hình ảnh nó dễ tiếp cận đến người tiêu dùng hơn ừ, người đến khán giả hơn thì đó cũng là cái xu hướng của các bạn đồng nghiệp của tâm bên bất động sản hay làm và mình cảm thấy mình bị lỗi thời so với các bạn thì mình cũng sẽ cố gắng quyết tâm để làm được ra video nhưng mà theo cái hướng đơn giản giống như anh Hoan trình bày ờ, để làm sao để có thể ờ, có được một cái cảm hứng ờ, làm và không có bị bỏ cuộc giữa chừng tâm cảm ơn anh Hoan rất là nhiều đã chia sẻ những cái thông tin bổ ích này cho cho tất cả các anh chị em ở trong cái lớp của chúng ta vào một buổi sáng chủ nhật ngày hôm nay khi mà khi mà mặc dù có những cái lớp học khác nhưng tâm đã quyết định là bỏ bên kia để à, ngồi nghe anh Hoan và cảm giác như là mình được mở mang hơn rất là nhiều <laughs> rất là cảm ơn à, một những cái chia sẻ mà rất là là uh, thật tâm và và chia sẻ những cái case thực tế giống như anh Hoan đã chia sẻ hy vọng tất cả mọi người đều có thể làm được như vậy à, bản thân tâm cũng sẽ hứa là sẽ làm cảm ơn anh Hoan nhiều